và trong khi đó trận Real Madrid thì mình cho anh em nằm thằng Real Madrid nè nằm thêm cái mã kèo tài và nằm thêm cái mã kèo Real Madrid chấp góc nữa thì anh em thấy anh em qua ngày hôm qua anh em húp được cái mã Real Madrid hiệp 1 nè Real Madrid chấp góc nè mã tài nè đó anh em húp được bốn mã kèo anh em chỉ gãi đúng có cái mã thằng Real Madrid chấp 2.5 thôi đó trong khi trận đó cho anh em năm mã kèo mà anh em đã húp bốn mã kèo anh em chỉ gãi một mã kèo anh em vẫn còn lại ba mã kèo còn trong trận Brighton á thì mình cho anh em nằm thằng Brighton nè và nằm thêm cái mã kèo là tài nữa và, và nằm thêm cái mã kèo tài góc thì anh em đã qua anh em húp được cái mã kèo thằng Brighton trong hiệp 1 với cái tỷ số là 4-0 rồi anh em đó thì anh em thấy ngày hôm qua à, mình cho tất cả anh em cái mã kèo rất là à, nhiều trong khi đó anh em ăn cũng rất là full nhưng mà tối hôm qua mình tiếc một cái là mình tiếc cái xiên thôi nha anh em mình tiếc cái xiên 5 trong khi đó cái siêng năm của mình á, là đã ăn 4 trận từ đầu tới cuối mà mình chỉ có để thua đúng có trận Real thôi anh em. Trong khi đó mình đánh cái siêng năm đó là mình đánh năm cái một củ anh em là ăn tới hai mươi mấy củ mà trong khi đó ăn 4 trận rồi chỉ còn đúng một trận Real thôi. Đó anh em thấy Real mình đã lựa cái kèo chấp 2.5 luôn chứ nếu mà mình lựa cái kèo hai trái hoặc là hai hai 2.25 thì mình đã húp được cái mã kèo của cái xiên nữa rồi đó trong khi đó Real ăn 3 không và để là gỡ là 3 1 xong qua hiệp 2 ăn 4 1 gỡ để gỡ là 4 2 còn vô bàn thắng thứ năm thì bị diệt vậy cai đúng tối qua cai đúng có trận Real thôi anh em đó thì uh, Bây giờ, bây giờ mình sẽ tiến vào cái phần mà mình nhận định thêm cho anh em thì anh em thấy trong những cái mã kèo mà mình nhận định cho anh em á là mình cho anh em một mã kèo chính hai mã kèo phụ đó thì cái tỷ lệ anh em húp kèo nó sẽ cao hơn còn anh em mà đang chơi ngoài qua thầu qua cò anh em chỉ đánh được trên dưới tài xỉu bởi vậy mình khuyên anh em rất là nhiều anh em nên đăng ký một cái trang anh em chơi nó sẽ hiệu quả hơn thì anh em thấy hôm qua đến nay á, thì rất là nhiều anh em về nhắn tin cho mình để xin vô nhóm để đăng ký trang để chơi cứ chơi ngoài qua thầu qua cò đưa kèo lên kê quá đá không ăn nổi đó thì bởi vậy mình mới khuyên anh em nên đăng ký trang để anh em chơi đó giống như bây giờ đó, chiều nay sẽ có cái trận Thái Lan trong khi đó giải Đông Nam Á chấp kèo cực kỳ cao nhưng mà anh em không có trang nhà cái cái thằng thầu thằng cò ngoài đưa kèo cho anh em còn cao hơn cái kèo trong trang nữa đó còn trong trang Đông Nam Á thì không có thằng nào mà ghi bàn vào phút thứ hai thứ ba được hết chưa có đủ đẳng cấp để ghi bàn vào phút thứ hai thứ ba đó thì anh em có thể chờ hạ kèo đá 10 15 phút thì hạ kèo lúc đó anh em vào giống như hồi qua trận Indo với Campuchia thôi anh em thấy vào phút từ phút 40 đủ đi nó mới có bàn thắng đó trong hiệp 1 bởi vậy anh em có thể chờ tuột kèo hạ xuống thấp anh em đánh vào thì tỷ lệ anh em thắng kèo và anh em húp nó sẽ full hơn giống như qua kèo tài nếu mà anh em nằm full á nếu mà anh em nằm ở ngoài qua thầu qua cò qua anh em nằm tài là xa bờ hết trong khi trận đó anh em chờ ra sân 10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 còn cái đội hình ra sân của hai đội á, thì anh em thấy bên phía à, đội chủ nhà là Liver á, ra sân với sơ đồ là 4-3-3 bên phía Tottenham ra sân với sơ đồ là 4 3 4 2 1 nha anh em hàng công cao nhất bên phía Tottenham á, là Harry Kane Harry Kane thì nay cái phong độ của Harry Kane trong mùa giải này không được tốt cho mấy nha anh em trong khi đó Son Heung-min luôn Son Heung-min là trong cái mùa giải này Son Heung-min không có một cái thành tích gì gọi đáng chú ý nhưng mùa giải trước Son Heung-min là một cái cầu thủ là ghi được nhiều bàn nhất và có thêm Richardson nữa nè anh em thì cái hàng công bên phía um, um, Tottenham thì cũng đang tung cái đội hình cực kỳ mạnh trong trận này để vự, giữ cái vị trí top 5. Trong khi đó thằng Liver thì anh em thấy tung cái đội hình hàng công của Liver vẫn là thằng bầu ba huyền thoại đó là Mohamed Salah nè, Gabo, Diego Jota. À, phía dưới thì có ăn Cantara, à, Fabinho nè, à, Henderson à, vị trí hàng phòng ngự bên phía cánh phải á, thì có Adnon và Konate nè, Van Dijk, Robertson. Thì anh em thấy trong cái trận này thằng Liver tung toàn những siêu sao của mình ra trong trận đấu này không là toàn những cầu thủ trụ cột đá chính trong trận đấu này họ để giải quyết tâm lấy 3 điểm trong trận đấu này có thể vươn lên cái vị trí trên bảng xếp hạng thì mình sẽ tiến vào cái vị trí trên bảng xếp hạng cho anh em xem thì um, à, trận này không có sự góp mặt của Roberto Firmino nha Nam Thì uh, do Firmino đang bị chấn thương và Naby Keita uh, Thì vị trí trên bảng xếp hạng á, thì Nam thấy Tottenham đang có cái vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Và có 54 điểm sau 33 vòng đấu Trong khi đó thằng Liver đang có vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng Và có 53 điểm sau 32 vòng đấu Nếu trận này Liver có thể thắng thì Liver sẽ có 56 điểm và giữ vững cái vị trí top 5 trên bảng xếp hạng xếp trên uh, Tottenham đó thì bởi vậy à, thằng Liverpool nó sẽ quyết tâm để um, lấy 3 điểm trong cái trận này để có thể có cái mục tiêu tiến lên trong um, trong bảng xếp hạng để giữ uh, có thể uh, giành vị trí top 4 với thằng uh, à, MU nè anh em để có thể mùa sau giữ cúp C1. Thì nói chung á mình cũng đã nói ở trước video đó rất là nhiều rồi, mình nói á là năm nay do dù thằng Liver phong độ xa sức cỡ nào nhưng mà thằng Liver cũng sẽ có thể giữ vững top 4 hoặc top 5 trên bảng xếp hạng. Tuy anh em thấy Liver vậy nhưng mà những trận cuối thì Liver nó sẽ có một cái khác biệt nha anh em, có một cái khác biệt. Đó. Thì mình sẽ tiến vào cái phần thành tích gần nhất của hai đội thì bên phía đội chủ nhà trước nha anh em là Liver thì anh em thấy Liver trong uh, à, 10 trận gần nhất á thì Liver thắng 4 nè, chứ để thua 3 và để hòa 3 thì anh em thấy ba trận thắng gần nhất của thằng Liver á thì anh em thấy thắng thằng à, West Ham với tỷ số 2-1 thắng thằng Nottingham Forest 3-2 nè thắng thằng Leeds United 6-1 và Arsenal và để hòa Chelsea thì nói chung hai cái đội bóng lớn hai cái đội bóng lớn thì uh, à, liver toàn để quà đó trong khi đó trước đó liver đang có một cái phong độ cực kỳ tốt thì anh em thấy nếu tính theo 5 trận gần nhất thôi là thằng liver chưa để thua một trận nào tính theo 5 trận thôi nha anh em 5 trận trên đấu trường ngoại hạng anh thì liver hai trận hòa và ba trận thắng còn tính trên thành tích chơi trên sân nhà trong 5 trận gần nhất thì anh em thấy liver chơi trên sân nhà hầu như là bất bại chưa để thua nha anh em đó mà chơi trên sân nhà được cái là anh em thấy không có trận nào dưới 4 bàn thắng 4 nè 5 nè 7 nè trong khi đó chơi trên sân nhà mà đánh bại được thằng MU với cái tỷ số là 7-0. Trong khi đó à, Tottenham vừa cầm hòa được thằng MU với tỷ số là hai điều. Đó anh em thấy cầm hòa thằng MU với tỷ số là hai điều. Nhưng MU lại để thua thằng Liver với tỷ số là 7-0 thì anh em có thể đầu tư thằng Liver trong trận trận này được. Còn à, để hòa thằng Arsenal với tỷ số hai đều thắng Tottenham Forest với tỷ số là 3-2 thì anh em thấy thằng Liver chơi trên sân nhà cũng đáng để cho anh em chú ý anh em đầu tư trong cái trận này. Đó. Còn mà còn thằng à, Tottenham á, thì à, nếu mà tính theo thằng Tottenham trong 10 trận gần nhất Tuy đầu mùa giải Tottenham đã cực kỳ hay nhưng mà về cuối mùa giải anh em thấy trong những trận cuối mùa giải Tottenham chỉ thắng được đúng thằng Brighton 2-1, thắng Nottingham Forest 3-1 thôi. Đó anh em thấy hai trận thắng và 3 trận hòa và để thua tới 5 trận. Đó anh em thấy nếu mà tính theo tính theo cái phong độ cuối mùa giải của thằng Tottenham thì nó không được tốt cho mấy nha anh em. Vừa để hòa MU với tỷ số là hai điều nè. Trong khi đó à, để cho thằng Newcastle thắng với cái tỷ số 6-1 trong khi đó bên phía anh em thấy bên phía cái thằng à, Tottenham đâu phải là không có những cầu thủ trụ cột đâu anh em có Son Heung-min có um, Rafi um, à, à có Son Heung-min nè à rồi ờ, có Richardson nè, có Helican nè. Trong khi đó bên phía thằng Tottenham cũng đáng gồm những tên cầu thủ nổi tiếng nhưng mà lại để thằng Newcastle thắng với cái tỷ số là 6-1 thì anh em thấy về cuối mùa giải là thằng New ờ, thằng ờ, Tottenham cực kỳ cực kỳ không tốt trong những trận đấu cuối mùa giải luôn nha anh em. Còn trong cái thành tích đối đầu của hai thằng này trong 4 trận gần nhất nè anh em thấy trên màn hình Hai này gặp nhau đối đầu 4 trận gần nhất thì cái trận lượt đi trên sân nhà của Tottenham thì Liver nó có ờ, khẽ trộm được hai bàn thắng. Đó anh em thấy ăn với cái tỷ số là 2-1. Trong khi đó Trước đó mùa giải 2020-2021 thì thằng Liver vẫn có khẽ trộm được 3 bàn thắng nữa và hai trận hòa thì anh em thấy hai thằng này gặp nhau từ 3 bàn thắng đổ lên chỉ có đúng một trận là một điều thôi. Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã kèo tài trong trận này cũng rất là ok thì anh em thấy Đối đầu thằng Tottenham chưa thắng được thằng Liverpool trong trận nào hết Mà chỉ là thằng Liverpool thắng hết hai trận Đó mình sẽ tiến vào cái trận mà Liverpool thắng với tỷ số là 2-1 trên sân nhà của Tottenham nha Rồi thì anh em thấy cái trận đó Bên phía Liverpool là cái đội nâng bàn thắng lên Nâng bàn thắng lên 2-0 trước trong hiệp 1 luôn Đây phút 11 là Mohamed Salah ghi bàn thắng đầu tiên Phút thứ 40 Mohamed Salah nâng lập cho mình một cái cú đúp đó trong hiệp 1 là hai bàn thắng cái phút 70 thằng Hurricane mới có một bàn gỡ rút ngắn tỷ số lại cho bên phía ờ, Tottenham. Đó anh em thấy chưa? Còn góc góc trong cái trận đó thì anh em thấy chỉ có 7 8 quả góc thôi, 8 quả góc. Nhưng mà hai thằng này tỷ lệ nó gặp nhau, đối đầu đôi công hấp dẫn thì nó sẽ nổ tài nổ góc rất là nhiều. Đó, thì anh em thấy trong cái trận đó thằng liver chỉ chấp với cái mã kèo là 0.5 thôi anh em nên nhớ là mã kèo 0.5 thì mình sẽ tiến về cái trận trước đó thêm một trận nữa là cái trận một điều đây anh em thấy cái trận một điều trên sân nhà của liver á thì liver có chấp với cái mã kèo là 1.25 đây mà hiệp 1 là tỷ số không điều hiệp 2 là tỷ số một điều đây anh em thấy Hiệp 2 là Son Hong Min là cái thằng ghi bàn, ghi bàn đầu tiên vào phút thứ 56 và phút thứ 70 74 thì thằng ờ, Luis Diaz có à, bàn thắng gỡ hòa dành cho Liverpool thì góc trong cái trận đó thì anh em thấy trong cái trận đó tới 16 quả góc và 11 quả góc nghiêng về bên phía Liverpool thì anh em thấy cái sự áp đảo của thằng Liverpool trong chơi chơi trên sân nhà của mình mạnh như thế nào. Trong khi đó thằng Tottenham chỉ có 5 quả góc thôi nhưng mà thằng Liverpool tới 11 quả góc thì anh em biết cái sự áp đảo của thằng Liverpool cực kỳ mạnh trong cái trận đó. Đó,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 Đi trước đó trên sân nhà của Liver với tỷ số một đều thì Liver vẫn chấp với cái mã kèo là 1,25 và tài xỉu 2,75. Đó. Thì anh em thấy Liver nhà cái đang đánh giá cao cực kỳ thằng Liver trong trận này đưa với cái mã kèo là Liver chấp 1,25. Đây anh em thấy 1,25 nha. Và tài xỉu 2,75 thì anh em có thể đầu tư thằng Liver trong cái trận này được nhưng mà anh em đầu tư tại anh em đầu tư mà sao tỷ lệ anh em thắng cao thì anh em chờ kèo ra sân 10 đến 15 phút anh em vào cái mã kèo liver chấp 2 1 một một quà đó liver chấp một quà anh em vào thì cái tỷ lệ anh em thắng kèo trong trận này nó sẽ cao hơn Tài xỉu 75 thì anh em thấy trong lịch sử đối đầu của hàng này không có trận nào mà dưới 3 bàn thắng hết Thì anh em có thể đầu tư vào cái mã tài từ đầu cho mình luôn Anh em không cần phải chờ đó anh em đầu tư cái mã tài từ đầu cho mình trong cái trận đấu này thì mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho anh em trong cái trận đấu này thì mình có chốt cho anh em bốn cái mã kèo trên phần màn hình để anh em có thể đầu tư một cái cách hiệu quả nhất trong trận đấu này luôn. Đây, thì anh em vẫn cứ nằm vẫn cứ nằm thằng liver liver nha anh em, nằm thằng liver chấp 1. Thì anh em chờ ra sân trong vòng tầm 10 phút thôi sẽ có cái kèo liver chấp một quà nè và anh em vào cái mã tài 2,75. Tài thì anh em vào từ đầu luôn cho mình à, tài thì anh em vào từ đầu luôn nha chủ yếu là cái mã tài thì hai thằng này gặp nhau bàn thắng đến từ rất sớm vào phút thứ ờ, năm thứ bảy là đã có bàn thắng thì um, anh em vào cái mã tài từ đầu còn cái mã kèo liver thì anh em chờ nếu mà nó có nổ bằng thắng sớm thì cái mã tài anh em đã sáng cửa rồi anh em không cần phải vào cái mã liver nữa thì um, góc anh em có thể nằm tài góc đó anh em có thể nằm tài góc 9.5 nguyên rặn FT cho mình đây chủ yếu là cái mã này là cái mã kèo mạnh tay mà anh em cần nên phải đầu tư còn cái mã kèo hiệp 1 thì anh em vẫn cứ nằm theo cái mã kèo liver chấp 0.5 nằm từ đầu cho mình luôn nha. Đó anh em cần nằm ba cái mã kèo từ đầu là ba cái mã kèo màu đỏ này. Còn cái mã kèo này á, màu xanh này á, thì anh em cần nên chờ ra sân tuột xuống còn một quà thì anh em vào. Nếu chưa có bàn thắng thì anh em vào, có bàn thắng thì anh em bỏ. Đó, có bàn thắng thì anh em đảo vào được cái mã kèo tài và vào được cái mã kèo liver chấp 0.5. Đó, thì anh em đảo vào được hai cái mã kèo này rồi thì anh em không cần phải sợ gì nữa. Đó, anh em đi chó đường anh em húp full kèo thôi thì bởi vậy quan trọng kèo nó đã ra như vậy nhưng mà anh em đầu tư anh em phân phối sao cho nó hợp lý anh em mới có thể ăn được trong những cái trận đấu cuối mùa này còn kèo nó có đã ra rồi nhưng mà anh em không biết đầu tư anh em không biết phân phối thì anh em đánh anh em chỉ có đường thua giống như um, nhà cái đưa ra với cái mã kèo đó mà gặp thêm thằng thầu thằng cò nó đưa ra cho anh em kê kèo lên cho anh em là thằng liver chấp một trái rưỡi đó anh em vào từ đầu cách một hai tiếng thì thằng liver nó ăn với cái tỷ số 21 hoặc là 32 thì anh em lại tạch kèo đó khi anh em chơi á quan trọng là anh em có trang anh em chơi anh em có thể chờ kèo hạ anh em vào nè anh em đánh được góc thẻ nè anh em đánh được rung nè hiệu quả cho anh em gấp đôi đường còn anh em chơi ngoài là thiệt cho anh em gấp đôi đường luôn thì bởi vậy mình mới phiên anh em đó thì à, à, rất là nhiều anh em trong ngày hôm qua là đã về cho, nhắn tin cho mình hỏi những cái kèo Đông Nam Á nè những cái kèo thằng giống như hồi qua có Real hoặc là West Ham rồi các kiểu đó anh em thì anh em thấy hồi qua là cái kèo West Ham mình biết thừa là cái trận đó mình không cho anh em nằm West Ham hoặc Crystal Palace mà mình chỉ cần cho anh em nằm cái mã tài hiệp 1 và tài full trận anh em chỉ cần nằm hai cái mã kèo đó trong hiệp 1 anh em đã húp full hai kèo nó quan trọng là anh em cái cách anh em xem xét cái đội hình và anh em xem xét kèo nó như thế nào anh để cho kèo anh em cho kèo anh em là mình chỉ cần cho anh em một cái kèo hiệu quả chứ không phải mình xem bừa một cái trận nào đó lên để mình lên mình gửi kèo cho anh em nhiều khi anh em chơi anh em nói à, cho đại một kèo nào đó ủa cho đại rồi anh em chơi anh em thua rồi anh em nói mình ừ cho kèo không uy tín trong khi đó mình phải xem xét kỹ cái kèo đó như thế nào mình cho anh em trong trận đó 4 năm mã kèo anh em phải chia đều ra anh em mới lãi được còn anh em đánh chứ cho anh em à, hai mã kèo gốc một mã kèo chính anh em chỉ đánh một mã kèo chính trong khi đó kèo chính thua hai mã kèo gốc ăn đó